Tai nghe vừa đẹp vừa sang, đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn, mẫu mã chuẩn đét như hình, lại còn đang có chương trình rất hay. Tai nghe G800, một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone, là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40% và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá Flex 050 bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chân trừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi! Ai anh chơi? Em, chơi chơi chơi chơi một trận vui chơi uh, nhân phẩm nha anh em nhân phẩm gì ờ đúng rồi chơi vui một trận nhân phẩm vừa lấy bạn sơn còn nhỉ chơi chơi kiểu sơn nói được không sơn kiểu tài trợ 100 k cho top một nhỉ toàn goblin được anh ơi được được nhá Sợ dạ, đi ngủ mất rồi <laughs> thôi kệ thì có clip là được để chứng minh là được xong rồi hỏi sau ờ, okay. thế được rồi thì anh em chơi tiếp không pro pro ngủ rồi à Hình như là, là hoàng ngủ rồi thì cho anh em Bây giờ có anh em nào GTD vào không Không là cho anh em kênh chat Đúng rồi An vào này An Béo chơi không Vào đi Có đứa nào chơi không Không là cho anh em kênh chat luôn này Cho anh em kênh chat anh em Ờ Thế thì cho anh em kênh chat pass luôn nhá Từ xem nào Đây pass đây nha anh em nhá Đấy Trận này chơi uh, vui và nếu mà top 1 thì sẽ có giải của bạn Sơn nha anh em nhá ừ. Đây tôi ghi bạn Sơn Bạn Sơn Nguyễn tài trợ top 1 cho anh em Goblin à Goblin Khó nhỉ Khó phết đấy Không ra Goblin Luật chơi là chơi Goblin Không được chơi bất cứ con nào khác Nhá, không được chơi bất cứ một con nào khác chỉ được chơi chỉ Gobble League ừ. thằng đèo vào đèo vào ngay từ đấy thằng này thấy uh, lấy giờ là khó phải không ờ thấy mùi tiền lấy lấy khó quá anh anh anh anh Tuấn ơi em ơi ơi ơi ơi em em, em nghĩ ấy, là chơi kiểu là chơi chơi bây giờ chơi kiểu là đã xác định chơi Goblin ấy thì đến round 15 tất cả với Goblin ừ. Sao chứ còn không đi cái bộ ừ, gì xong lại đấm hết anh em như thế nó mất vui anh ạ chơi đấm Overly nó mới vui thôi thế thì như bạn sơn đi bạn sơn bảo chơi từ đầu luôn nhá đấy là gọi là nhân phẩm mà ông nào đéo ra được thì thôi đúng rồi, đúng, đúng, đúng, ông đúng, ông nào mà đéo ra được nhân phẩm thì đấy là do ông đen được chưa thì ông đéo có tiền okay. thôi người ta đã tài trợ rồi không được vất con nào ngoài goblin lên bàn cờ đúng không trừ gấu phải cho vất con gấu chứ không không chơi gấu luôn nhân phẩm luôn gấu là nhân phẩm đấy anh Thôi, nó bảo chỉ được chơi Goblin ở đây nó rõ rồi Chỉ được chơi chỉ Goblin. Goblin trên bàn cờ Chỉ có Goblin trên bàn cờ Không được chơi ờ, cả cả orc nhá Tức là không được chơi cả cả Kira. con, con Kira đấy nhá Chỉ được okay. Goblin được chưa Goblin nhá. Bàn cờ rồi, okay. Thằng nào ra bom sớm là người thắng Ok chưa Rồi, nào anh em đồng ý đi, bắt đầu đi Cấm Hà rồi. đâu Juda rồi Em đây Ấn ờ, đi. Sẵn sàng đây anh. Sẵn sàng đây. Anh anh. Anh sẵn sàng anh. À, anh à anh à. <laughs> Nhầm. Quên. Quên. Tức là không đủ quân và không có goblin vẫn không được vứt lên đúng không? Đúng rồi. Đấy vỏ chơi nhân phẩm mà. Ok ok ok. Chuyện này chơi vui vậy này. Rồi. Ôi, lóc lại. Con. Lóc Ô, được, có có ba con, lóc lại. ông, ông nào không ông nào không có là thua do quái đấy. Ờ, ông nào không có. Ờ, ờ, đấy, đấy, sao luôn nhá, thằng nào. Thằng, thằng đủ hết này. được, có hết, đủ hết, đủ hết, đủ hết. Đủ <laughs> hết cấm được đưa con khác lên cấm đưa con khác lên nhá giải thưởng là một trăm k nha anh em nhá đâu quái nhưng, nhưng mà để ở dưới bàn cờ chờ thì được lấy con gì cũng được đúng không ừ ông thích lấy con gì lấy nhưng mà để làm gì đâu làm tiền mấy à, <laughs> làm tiền mấy con được đuôi thôi đây rồi, có con, hai con goblin này nó gấp được máy rồi. Được rồi. <laughs> Còn mẹ Đùa chưa hôm nay đúng kiểu phong phát đấy. Chơi chơi cả một bốn bảy một con ra goblin. Ừ, có một con goblin này. Số đỡ rồi. Phải chơi ờ, Đâu, uh... Chỉ được chơi goblin nhá, nói rồi. Đúng rồi, đúng rồi, không vất con nào ngoài goblin cờ. Ông nào sai luật loại luôn nhá, coi như thua luôn máy bay không, được mà không được máy bay, máy bay có phải goblin đâu máy bay làm mech không phải goblin tức là không được kích hoạt cả wizard nữa đấy anh em nên nhớ cái điều đấy đúng rồi nhá Ý, nhiều goblin thế nhỉ mày quá có ba con goblin ông nào vứt con khác không phải goblin thì ờ, ông ấy đỏ thế nó goblin hai được nhá anh em check liên tục vào anh em check của tôi liên tục bốn bảy f một một con goblin ạ ờ bốn bảy f một một con goblin rồi đen rồi toang ba rôn rôn đi nó ờ, không rôn à ờ được rôn mà được rôn mà được <laughs> được không được không được chứ ờ, phân rồi là ai ờ, cấm thằng ngạo của con goblin hai sao rồi kìa ai cấm đâu rôn được rôn mà được rôn mà thôi eco luôn vui vẻ luôn Đấy, cười thật sự ừ, được ông ơi đồ được luôn à, tôi cũng đồ được luôn đồ đẹp luôn anh em ơi xong rồi còn mẹ chết rồi tung ra rôn không ra không ra thì rôn đi rôn không ra không phải game rôn rồi không ra <laughs> chửi Rudy, <laughs> Rudy, rô đi <laughs> ô echo đã sao lại bán con kia rồi luôn ạ ui echo rogalin luôn ạ ui thằng nào đây sisu kìa sisu khỏe quá anh em ơi ờ nhưng mà vẫn thua này hợp lý nhỉ <laughs> số echo hợp lý nhỉ số đông anh em ơi số đông số đông đẹp đẹp lấy thịt, lấy thịt đẹp người chết rồi không có goblin phải roll thôi roll roll roll roll Bay rồi Roll phát nữa được không? Thôi tiết kiệm tiết kiệm tiết kiệm Round sau luôn Thằng ngạo nó khỏe lắm Dẻo dạ, khỏe, dẻo dạ, khỏe <laughs> Chơi cái bộ này nhiều tiền lắm anh Có năm con chưa? <laughs> bốn con chứ Ông Hà mà không chuẩn bị đi á, tí nữa Ông Hà còn bán hết cả quân đi kìa Ui bác tay rồi Thằng Ngạo mới khỏe Không, tôi nghĩ ông Hà mới khỏe Hà khỏe á? Ít tiền lát roll nữa 5 6 Ui, ngạo, ngạo khỏe, khỏe, khỏe lắm. À đâu? Ngạo đây mà, ngạo khỏe lắm. Ngạo có free roll rồi này. Roll tiếp anh em ơi. Đây cái rồi. lửa. Ồ. Đây rồi rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Anh em cũng đi ngồi rồi. <laughs> Còn mẹ nữa. Ui. Rồi nó báo tiền ờ. Anh em ơi, rốt được 5. Rốt được 5 thôi anh em ạ. Đéo nói nhiều. Rốt được 5 thôi. Chơi này phải rốt được 5. Thằng nào áp cấp cứ để nó áp cấp. Đi gặp ngạo rồi. Ui, KZ bèo. Ui, khỏe quá này. Ui, ui, tự nhiên lại được có một cái free roll. Ờ, hay quá. Trò chơi nhân phẩm. Roll luôn. Roll luôn. Mà, mà chơi cái này mất rất ít máu, bởi vì toàn có một tiền. ừ nhỉ? Đúng thật. Eco ngon mà, tao nói Eco lại ngon. Không, ông, ông thằng ông có ấy mà Ông thằng ông có công nghệ mà Ông cũng free roll được mà Nhiều bài hát đấy Hai bà con bay xuống Ông ngồi hai bà con bay xuống dưới Thằng ngạo có hai con hai sao rồi kìa Ông Hà mà không có có, có lính á, đến rau tôi nghĩ là toàn là quái hơn một nữa rồi anh tuấn còn rôn khô máu đấy ờ rôn rôn để mạnh mạnh tí có free rôn tí nữa tôi phải ba mấy tiền rồi không sao mình cũng có free rôn này ra là cái free zone à, gặp long sina long sina có xung kích Ui anh ơi không phải là mất ít máu đâu cũng mất nhiều máu đấy còn có sáu bảy máu này ừ đấy là Các do em không chịu gôn thôi ui dồi ơi sao ngạo gì mà anh thế này ta nó rôn mà nhìn tiền đi run tiếp anh em ơi run tiếp cái nữa một cái nữa rồi ok Ủa, thế nhở Ngạo còn năm tiền kìa <laughs> Ngạo ấp 6 rồi Ngạo ấp 6 rồi Mình chín nha nhở ấp 6 rồi chín chín mấy Ờ đánh thế này phải có bom mới đủ bộ à. Đúng rồi Ôi, anh... Ờ có phải tính toán đấy Không là đéo áp cấp đến lúc Đúng Không ra được con bom thì ăn cứt <laughs> Thua này Sudan nó có cái bờ linh Không phải tính toán đấy Ờ, xe ông Hà đép quái này Quái cách thôi Đép được không? Xe ông, xe ông rôn đéo ra Ui, Ui. đã lên sơ rồi Không, nhưng mà chưa đép quái được đâu tiếp này, Phải luôn tiếp. Luôn tiếp đi, luôn tiếp đi. No no, không roll nè. À đâu, có mà linh vô con. Rồi đéo ra. Ờ, thế thì lại dạ, lại toang dạ, ra quái rồi. Dạ, tay rồi, toang rồi, qua đây nhìn. Anh em, anh em qua đây nhìn đéo quái này. lại toang ra quái rồi. <laughs> <laughs> đây mới là nhân bảo vệ khó đấy wow. nhiều mấy con kia không mua được Ui ngạo nó cũng ra Venom rồi kìa Ôi sao nhiều người ra bên Venom thế Chết rồi Tôi chết rồi Chết rồi, nếu hoa rồi Ngạo dạ, trên này sắn nhá Bèo nó cũng ra Venom kìa Ủa Bèo cũng ra Venom Nếu mê và 60 ra nhiều ra Khỏe lắm mà thằng Bèo khỏe lắm nhá, toàn hai sao thôi. Thôi từ từ đã anh em ạ Tiền bây giờ cũng phải lên lên một tí khá đáng sợ thực ra con Venom cũng yếu mà chả giải quyết được vấn đề đâu yếu. ra bom cơ vấn đề bom phải lên bom cơ đúng rồi nó không không có gì khỏe lắm chết rồi không thắng được không có mét sao chơi thằng ngạo khỏe quá ừ, nội chiến thì cũng khỏe thế không phải bởi vì thằng ngạo nó có mất ấy Nó thắng là nó có mất liên tục ấy Hiểu không Làm gì có ai gỡ được, đỡ được nó đâu Rồi Ngạo trở này top 1 rồi Có tiền rồi Thôi 30 tiền rồi Lấy đánh lan làm cái gì Tí nữa Velom nó yếu à Tí chơi bom thôi Lấy đồ chơi bom thôi anh em ạ <clears throat> ăn dễ quá thôi giờ tiết kiệm tiền thôi anh em ạ rút từ từ chưa có ai chưa có ai ấy được thằng ngạo à Ủa còn hai sao kìa ai đánh nổi nữa uhm, Với cả đồ của nó ấy Ông nhìn đồ của nó cho BH ấy Khỏe lắm ừ, Up 7 rồi kìa Ngạo quá đi trời ơi Ngạo quá đi trời ơi Lấy búa xét thôi anh em ạ à. Lấy ờ, chấm nan làm gì Long cũng khỏe lắm này Ông ba con hai sao Bắn đúng chỗ đấy không rồi nếu công nghệ mech ừ, ờ, không có công nghệ mech nhưng mà tôi có công nghệ mech nhưng tôi luôn nó đéo ra tám thằng chơi goblin thì nó sẽ thế nào nó sẽ không có goblin để chơi anh ạ <laughs> nó sẽ như này đây không thể đủ rồi <laughs> trò này vui anh ạ <laughs> trò này dạ. vui à rồi bây giờ ông hà đép quá kiểu gì đây ông hà lại đép quá à đi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi chưa thấy uh, có một trận đấu nào mà round 15 ờ, đã hết sạch máu còn 22 máu này quái nó đóng góp khá nhiều máu ấy Tí nữa để xem thằng nào ra bom trước thôi Lên 8 thôi anh em ạ Tầm này lên 8 kiếm bom thôi Cần đeo gì Ôi có quá lâu rồi Nhân phẩm thôi anh em ơi Nhân phẩm lên 8 nó quá khỏe rồi nếu còn ngại mất rồi ba tia rồi anh em ạ à. ba tia rồi còn nữa em roll từ lấy phải ba bốn mươi tiền rồi không roll đây rồi ui heaven bomber Whisper củ mà 50 tiền một đừng lãng phí anh em ạ trong cái lobby khốn nạn thất. đừng lãng phí đây là vào. đúng rồi Tinh cơ bị bớ ờ, này Không có có ấy nha Có gì em? Tôi Long mẹ? Tôi Long có từ lâu rồi ừ. khỏe quá ui thì chết rồi thua này nó có cái bờ linh thua đi thua đi nó có bờ linh ui thằng ngạo nó đi một bảy năm mươi tiền kìa nó khỏe lắm đâu mà được trời đâu rồi chơi lại nó nữa vì từ nãy em không ra thêm một con goblin nào ạ cày cái nồi ơ ơ kìa ơ kìa tôi rồi hết tiền đều ra luôn ạ sida với cả đài á biết nào cũng có nhét được con nào gì vào đâu phải rôn ui thằng Juda khỏe quá anh ba con hai sao cứ kêu không nhưng mà của anh nó yếu nó không có đồ bờ linh bờ linh xịn hết ui cô khỏe tất cái luôn trời ơi ngộ ngộ rồi à, game nhân phẩm đã liền rồi Tao bắt con Doom vào được không? Ui, ừ, Ui anh có Venom này Điếu như thế Tiền hết mà, roll hết tiền mà Anh em cứ canh làm gì, tôi hết tiền Ui thằng ngạo lên 850 tiền ạ à. ừ, Thôi, nó là vô địch rồi đấy Nó vô địch rồi Sao không giải trước top 2 nhỉ? Trước. Trời lấy gì mà ăn nó đây Đôi lòng hai vẫn thua này Không hiểu Velom nhẹ Thua đâu mà thua Thôi lại tích tiền anh em ạ Lại yên tâm tí lại tích tiền Chơi cái này nó hơi bị bó buộc ấy Có khi trận sau lại phải cho cho cho chơi gấu ấy Cho chơi gấu ấy Nhỉ Thì nó ừ. mới nó mới lật được chứ đúng không thứ nhất có khi lại làm trận nữa nhỉ trận nữa thì nếu có tài trợ à hay là xí xóa trận này xí xóa trận này chơi thử không <laughs> <laughs> không để xem để xem anh em uh, sơn nguyên trao trao cho ví dụ như là mình sẽ chọn một trong hai trận đúng không không anh ạ Vậy, à? bây giờ trận trận trận này 50k thôi trận sau 50k anh ờ thế cũng được ôi anh thắng nhỉ Chứ thế kia thì gỡ thì đéo là được Hiểu không Ví dụ như nó quá mạnh rồi Nhân phẩm quá cao thì không thể đỡ được Cái kìa đi Hà, Hà đi rồi đi rồi Bom rồi Có bom rồi hả Thấy <laughs> đâu ra Ôi vừa phải Không nhưng mà nếu mà chơi gấu ấy Chơi gấu xong rồi uh, uh, Nó tự ra con bom ấy Thì cũng vẫn có lật được kèo đúng không Vẫn lật được Đúng Đúng Đúng, đúng. Còn chơi kiểu này thì nó lại một chiều quá ông kia thắng thì mỗi lần phải reroll một cái thống nhất mỗi trận 50 k nhé anh nhá ừ. để làm trận nữa trận sau được làm chơi gấu trận sau được chơi gấu được chỉ gấu. duy nhất gấu thôi nhá đúng rồi chỉ chỉ chơi con chỉ chơi con chỉ Ê, chơi một con gấu này. này có ai bị toang ra quái không em toang ra quái toang nhiều người lắm đúng nhiều nhiều người toang lắm chắc có thằng ngạo ăn được ông top 8 kia cũng ăn được à, chán thật sự roll một cái roll hai cái nếu có gì anh em ơi trận sau uh, trận sau được chơi rồi nhá chơi nhưng mà chỉ cho cho chơi vất một con gấu một gấu hai tiền thôi có ra gấu khác thì chỉ chỉ bán đi mà lấy tiền ờ không thôi nếu mà à? đã chơi gấu thì được chơi hết đi được chơi cả ba con đi Thế thì nó lại quay sang đánh con gấu anh Nó quay đánh con gấu Không phải Goblin đâu ừ. Goblin gấu Chơi Goblin gấu sao đâu Không, không được, không được, không được. Nghe thằng ngạo nó đủ bộ rồi này Không, à, Juda nó nói đúng đấy Không được, không chơi được đâu thằng ừ. thằng ngạo nó thằng ngạo nó đủ 6 goblin rồi này có bom rồi hả đủ sáu goblin rồi nó là con uh, ấy cá lông cá lông không một rồi, ờ, up, up, up cấp đâu Up cấp chẳng may nó lại tự ra một con Cấp một rồi, tiền ở phải kia đi Giờ ai ăn được nó Anh Long nhìn cũng yếu Long đuổi vào rồi à, hết tiền đất ra Thế trận này 50k nhá, trận sau chơi tiếp nhá Nhưng mà chơi thêm trận nữa cả à? à? Vãi Trận nữa đấy Anh em máu chiến đấy nhở Bọn Zombie này đam ơi. to nhất Đam to nhất là tinh cơ ừ. Long, Long đi rồi, Long sắp đi rồi Chơi cái này chả phải xếp đội hình quá gì nhở Cứ thế thôi để để cho nó tự ra Anh em nhìn này Ui dồi ôi Trông toàn ờ, Goblin luôn Qua xem thằng nhạo chơi <laughs> ờ, Đéo Gặp rồi Anh vẫn có Venom 2 rồi Có từ lâu rồi em ơi Im nha, im nha, im nha Đây này, búa phép chống hồi máu này. Khỏe quá. Long đi rồi. Bây giờ ngạo đi đến nhà nào nhà đấy mất mười mấy máu à. Ôi chắc có phải ghép về chống hồi máu anh em ạ. Chống hồi máu. Ồ, búa xét chắc. Ồ. chín vua dễ hơn á nhưng mà chín vua đây là kèo của viewer không phải kèo của ai chín vua không vui anh ạ đúng rồi ờ chín vua không vui dạ. cái này nó roll mà nhỉ đúng vì ngạ ai chơi được thằng ngạ dạ đâu cái này để dành kép ba tia anh em ạ Ui, thằng béo khỏe lắm ừ, Ăn được này Ui Cứ tưởng ăn được mà nó lại dừng lại Cái con uh, ờ, Ripper mãi không lên được hai anh em ạ Rốt mãi chả lên được hai Cái này phải rốt ở 8 Nó lên 9 thế kìa Ôi, chuyện này chuyện này nó lên rồi anh ờ lên chỉ lên 10 nó cứ thế nó áp dần thôi thử bộ goblin ai đánh được không khổng quá ừ. vừa lấy kiểu kiểu không hỏi kỹ nó đi ngủ mất rồi sơn nguyên nó đi ngủ mất rồi không hỏi kỹ là có được chơi wizard không ấy không anh ơi mình cứ tự dắt hết chơi này vui mà ờ không, nhưng mà nó bị một chiều ấy nó không có cơ hội để có thể lật kèo được ấy có vàng có quái tiếp có có có đúng vẫn có cơ hội lật kèo cơ à? ai luôn này quái. thua quái luôn này chém lan khá ngon đấy chứ Món này chưa lấy vội anh em ạ, từ từ đã Vẫn có cơ hội à? Vẫn có cơ hội lật à? Có này, có này. Sisu ra được cái gì rồi? Không ra gì đâu Sisu đủ rồi kìa, cũng đủ bộ bộ ờ, chín uh, 9 mech rồi kìa À 6 mech rồi kìa sáu của Blin Có cơ hội đấy Lên 9 luôn không anh em? Lên mẹ 9 Biết đâu lại ra được Lên 9 đi anh em ạ Đồ này Ui Ui, lông 2 kìa Ui Cái gì em, vậy? Em, em, em, em, em, game mẹ rồi, còn thừa quả trứng kìa lông 2 búa xét Ui, lấy mà linh đi Juda đi rồi Ôi Được được được được được được một máu Cho xin con bom đi Cắt được chuỗi ngạo này xin Sisu cắt được chuỗi ngạo này Ừ Chứ ăn chứ Được quá nhở Thế chưa biết ở đâu Talon 2 rồi sự Thế mà cũng sống ở ra 30 đây anh em ạ Em đéo có cờ vất vào này Đừng <laughs> con bom nữa thôi Gặp Sisu đi rồi, mất nhiều máu lắm Đi rồi Gren, Blink hai thằng đủ bộ goblin thì ăn hết rồi ui hai chín rồi có khi là tôi đi ở trong này không nhở ờ bộ này làm sao đủ máu sợ đi đâu này Đánh thêm một trận nữa nhá Lê Nguyên nhá Có đánh thêm một trận nữa Phải quá Đấy nhiều lắm ấy chứ 17 máu ấy chứ đâu có ít đâu Bây giờ để hai thằng kia cũng 50 tiền cả hai đứa đấy Một đứa level 10 cũng chỉ thêm được một con Goblin thôi mà Không được kẹp cả, cả hồn Chỉ xuống nó 30 nó ra 3 tia thì vô địch ừ, Có rồi gì có cái ghép rồi đi Có rồi Ô thua Thua sao được Nhấc tài hộ Ui nhưng mà tôi có khi toang lao quái này <laughs> Ăn được không? Trung ăn được không? vẫn chơi đến Nipper không? Rôn một cái À kia cái em kia ra Trông giống nhiều ăn được lắm Karatabin vào được em nhá Tí cho Karatabin chơi Ưu tiên các anh em GTD Có tên GTD Toàn là quái thật này Rồi ba tia rồi Ôi ơi Thôi Quit game luôn anh em ơi à. Thôi chịu thua luôn tôi uh, chịu thua luôn ba tia rồi không bây giờ phải để cho bọn nó cân bằng là tôi sẽ bán hết bài đi anh em ạ tôi sẽ không cho bọn nó lấy đồ đúng không <laughs> run hết tiền không cần phải lích luôn. cho cân bằng hả rồi mà có mà có đồ đấy ờ đồ bay sang hả sao đều vậy cảm ơn nhé. Có nhiều đồ không? Quy cả. Nhiều lắm anh ơi. Vãi Quy Calong Batia lúc Calong bắn đau lắm. <clears throat> ừ, ngạo chưa chắc <laughs> à? là top 1 đâu. có Blink à? Blink Calong ấy. Máy bay được chưa không ta? Không được. Không. Không không không không được máy bay. Máy bay. Tuấn cơm gà nhất tim Gà nhất tim rồi top 3 <laughs> Cay thật Chơi cái bộ này thì không có gà hay là pro đâu Ừ Không nhưng thực ra có một cái đấy là biết roll như nào ấy Cho hợp lý là được Giữ tiền như nào Vừa lấy xài tiền nữa không chuẩn lắm Ui dồi người ta bắn đấy Ôi Sisu vô dạ, địch dạ. rồi ừ đúng thế nhở tiền nhiều để mà làm gì up 10 đi tiền nhiều mà làm gì Ronnie không được chơi <laughs> Roll con bom lên nào Kìa, yeah, Tinker kìa yeah ui lên được ba con đấy rồi khỏe quá Ủa sao không đưa Blink cho Canon nhỉ? Ừ, tại sao không đưa Blink cho Canon, lại đưa Blink cho con Tinker gì? Em có... Em có ấy rồi mà Ui, nhìn nó bắn kìa <laughs> Nó rụi vãi Có gì ta? gì phết rồi nữa Thì sao? Có gì? Đưa hết đồ ra skill nhanh, clear nhanh chứ thua kìa Ừ, lại thua này có ro thì kệ ro chứ mà linh vào đúng rồi thế sao lại tiếp Ủa, sao? cái Berlin nhỉ sao máy em bị đơ sao máy em bị đơ máy em bị đơ à nhưng mà có ai bao lại được không không bao được không có ai ở vị trí trọng tài cả không bao không bao được không bao được không bao được à Juda trọng tài mà Juda bao được không em chủ phòng nhưng không bao được thế á để để em vô lại được rồi các anh dạ, em dạ, mà dạ. không phải GTD thì các anh em uh, tí nữa các anh em phải đợi nhá Nói chung là sẽ có một trận nữa nhưng mà phải đợi cho các anh em GTD vào hết Thì các anh em mới được vào Tôi ưu tiên cho các anh em có chữ GTD ở đầu Có tên nhá Nhưng mà không biết Sơn Nguyễn là ai nữa Tôi cũng chả biết Sơn Nguyễn là ai Thì tôi tên sao nói tên Thì từ từ từ bình tĩnh người ta nói chung là người ta cũng xem mình thì cũng đàng hoàng xem nhiều sao ui khỏe nhở sao không cho bờ linh cho con cá lông nhở đây để em cho ok để thử nhá thử nhá thử đi khỏe với ừ. này thằng ngạo nó cá lông nó yếu Anh em ờ, rất là xin lỗi anh em Lê Nguyên Nhưng mà tôi phải nói thật là nhiều anh em GTD lắm Đấy cũng rất muốn chơi Bây giờ mà chả nhé lại không cho các anh em GTD chơi Thì rõ ràng là tôi có lỗi, rất có lỗi các anh em GTD Bởi vì ờ, họ đã phải mất tiền để mà bỏ ra để mà chuyển cái tên Đấy là cái điều chắc chắn Mà sao thằng Bèo kia nó vào nhở À ở ừ, thôi trận này trận này thì cũng không full GTD Cho thằng KZ vào cũng được KZ Ờ mẹ cứ chỉ còn tí nữa ấy mà full GTD ấy thì thôi KZ bèo cho nghỉ thôi Nói chung một cái phun đồ cái nông luôn Ờ cấm đánh kìa nó, nó, Có rồi, cấm đánh có rồi Cấm đánh hai cơ mà Cứ phun đồ cái nông Thôi cầm máy bay thôi Cấm đánh hai kìa ừ, Chén cuối à Nhớ xe bom nhỉ Hết giờ rồi Ơ ờ, nhanh ghép nhanh bảy con kìa Ôi sao có bảy con chín con kìa Vứt quả trứng Không được à Không được Không được Trứng goblin luôn Trứng không phải goblin đâu ờ. Anh em vừa TD thì tí nữa anh em chuẩn bị nhá ôi có ừ. bom không? Bom khỏe nhỉ? Đấy, Canon vẫn khỏe hơn Còn này giáp nó trâu mà, nên là bom Chơi bọn này mất máu mỗi lần mất có tí máu ạ à. Sốt ruột thật đấy chơi đôi máu lên, nhanh lên hết tiền rồi à. ra nhiều con năm tiền vậy đấy nhưng mà nếu có con nào dùng được ạ ừ. <laughs> chỉ cần Đây ra ừ. ui nó ra bom rồi ngạo ra bom rồi thua rồi không không phải nãy mà à ra rồi nói. giờ mới để ý nhưng mà nó vẫn thua mà ơ nhưng ca lông bắn ngu vậy kia bắn được có một con kìa bắn ngu thật em chịu Rô bắn được một con kìa Vãi đái thật Ui Ui Thua rồi Thua rồi Không chưa chắc thua Đồ con này thế giới hơn Rồi ai bắn được một lần cuối nào Em em bắn trước có cầm đánh lợi hơn con này nó có cầm đánh nhưng nó đéo bắn được đúng không thắng rồi con này không không ố ơ sao nó lại bắn được thêm lần nữa có lý vậy dây dây đâu vâng, nếu hiểu kiểu gì dây vậy trận sau có thế nha anh em nhá chơi goblin ủa cái con gấu hai tiền nó bỏ vào nhưng có được ấp sao lên không được được ừ. up sao nhưng mà cứ cứ cứ chỉ có một con gấu hai tiền thôi ờ chỉ được gấu hai tiền đấy nhá không được gấu uh, mấy con gấu kia đâu không là dồn đồ cho mấy con gấu đấy đi kinh lắm 12 phần trăm khó nhỉ bây giờ nhá <clears throat> chơi gấu gấu goblin mà để cho cho con gấu phép vào thì nó kỳ lia nhanh lắm ừ. đúng rồi sao lại cứ vất cả lông bên này không vất cả lông bên kia Você tem. Você tem binti <clears throat> lòng ghê vậy tôi tin thế lông này dùng đi phép off là lỗ đúng rồi reset off cho bông còn hơn bởi vì là nó chưa chưa bắn hết một lượt nó đã phép rồi mà tính ra thì chỉ nên lấy cái hồi skill thôi đừng có ghép đúng rồi Ôi, thôi là đi luôn đấy vẫn chưa thua chưa thua luôn Căng đấy nhở Vào quyết định này Vào cuối rồi Ừ Ôi xem có món đồ ngon là ngon này nhạo nó có ba tia nó ăn đấy Ừ Về căn bản là con Velomancer bên này thì nó lại không có cấm hồi máu Thiếu món đồ cấm hồi máu hơi yếu Giờ mà ra cái búa ngon À, to Bây giờ ra búa set 2 cũng được Búa set 2 bên này Sisu Chết rồi Em cuông cả Không, không thôi quái, cả lông ba tia cuông ra quái Khỏe lắm, không thua được cùng vậy mà căng thế nhở Ờ mà thế mà cũng chơi được đến ra được 40 đấy Căng phết cấm đánh nữa Bom này Đồ chán vậy Có bom, Vứt RO cho bom, vứt RO cho bom Đó, xem đồ này thôi, đồ này của thế giới Hai cầm đánh luôn Cứ ghép đi, không có gì được phí đâu Một con chết thì còn con nữa cầm đánh Lấy lốt đồ đi, ra cuối rồi, lấy lốt viên ngọc đi Sao bom để thấp vậy Bom để thấp phải thua rồi Đặt được hai quả rồi Thua rồi, thua rồi Thua rồi À không, chưa, chưa, à, chưa, chưa, chưa, chưa, Không, thua rồi, thua chắc rồi Ngạo nó có ấy mà Ngạo nó có trừ giáp kìa Trừ giáp hút máu cuối Hút máu cuối kìa Ơ ờ, nhưng mà nó không hút máu cái hút máu cuối này nó không được hút máu thì Máu cuối được anh Nó bắn nó có hút được đéo đâu Nó bắn trưởng ấy, nó chỉ bắn thường nó hút được thôi Cái hút máu cuối là bắn trưởng được mà Bắn trưởng cũng hút được á? Vâng à, Sao anh thấy nó không lên nhỉ? Hút máu cuối à Cái, Tưởng... cái, viên ờ, cái quả tim ấy, quả tim ấy Không, anh bảo cái mặt lạ điên cơ Anh em vào đi nhá Cái lắm này hai slot này. Còn hai slot thôi, pass là pass là là là 6 số 9 nhá. Kích à? Kích HP à? Kích đi uh... cho thằng GTD thúi vào. Đấy rồi, rồi rank queen, luôn. Đéo hiểu ai ạ. Ui, ông nào vậy trời. Đấy, Chơi nhá. Bây giờ vào ấn xem có kết bạn không, có kết bạn thì là người quen luôn này. Đổi tên vào vào phần ca rất bèo <laughs> ca rất bèo ca rất bèo kích mẹ long sida đi cho một ông nữa vào đi long sida chơi để wow. thôi có gì nữa <laughs> đúng rồi <laughs> đúng. kích, kích mẹ long sida long sida có tên của td nào đâu cứ thích đồ chơi hợp lý hợp lý đúng rồi đuổi nhá sẵn sàng đi anh ừ. à anh chưa sẵn sàng à đấy nhưng mà từ lần sau là béo cho béo chơi đâu không có GTD thì không cho chơi Đúng rồi Long Sina kích là đúng rồi Có bao giờ đổi tên thành người đâu GTD ở đâu Long Sida là ở cửa cát cát đầu đau đầu công công công bọn linh là tao nhau quái ấy. ờ sợi à? mày thế trận trước có goblin không nếu không có là phải roll đấy đau đầu roll kiểu gì anh chứ toàn rau quái thì chắc không, đến round thứ ba là luôn được rồi Không vào trong... Trong Discord Có Goblin rồi Ui, may quá, cũng có Goblin rồi <laughs> Được quá nhỉ Ô, 47 F1 lại không có Goblin à? <laughs> quá đen Ăn luôn cái gì? Dễ lắm Thì vậy đấy <laughs> chơi hài với cả đái ạ à, anh em ạ nếu có goblin luôn để goblin à để có tên lâu rồi thì vào discord đi vào discord vào discord chơi đi Mẹ. chả biết là ông là ai luôn một bốn bảy a à, bốn bảy một ui bố bé một tự nhiên có thêm hai con goblin hai con luôn hai con luôn kìa ba con luôn mình vẫn mới chỉ có hai con yeah, dạ, nice. sisu khỏe nhá sisu khỏe nhá anh em nhìn này có được xài bồ câu không anh được được được được được được được ơi à không được xài các con gấu khác chỉ được xài con gấu hai tiền chỉ là con gấu hai tiền thôi hai cái đài tiền để tới miệng được ủa chán thế mỗi round ra được có một con ạ mạnh thua rồi có kia kìa ôi ngạo có gấu nữa này thôi thôi cục lấy chọn được một trăm thôi ờ, lại có thêm mấy chục phần trăm là ra được con bom rồi mình chưa có cơ hội nào ra con bom Ê, ai lại thế không có con gấu cũng ngon đấy có con gấu vứt vào kiếm tí tiền cũng được hai một tính chết không hiểu luật á sao vẫn có ông hỏi nhở ông Minabe vẫn hỏi nhở hai một tính chết giải thích rất là căn bản cặn kẽ đấy rồi của linh à lấy của linh trước này. ngon hơn anh em ạ đủ đam thôi đẩy ngạo nhá ngạo có hai sao rồi hả không không nghĩ là xem có con bom không ấy thấy <laughs> tôi vẫn thua đấy không hiểu cái gì ạ là sao thế mà vẫn thua được ạ chán thật sự ấy run nhẹ cái Ôi, may quá à. ra được thêm gấu nữa bán lời được thêm một lần roll ra là con gấu thêm một lần roll con gấu hai tiền vẫn được lên hai sao đúng không phải không được được được được ok gửi bốn bảy f một xanh lắm không được chơi gấu xin thằng nào có gấu xin kia không được bỏ gấu xin vào ờ bán đi mà lấy tiền thôi không được chơi cầu xin để bị chết đấy sao có Berlin mà vẫn yếu vậy thua rồi mẹ cứ đánh bị thua đấy nhở hay nhở Nó Sida làm giám dạ. khảo đó Trọng tài đó, không? Dạ. Vị trí trọng tài. Phải roll. Phải roll. Ủa điều có là sao? Điều có gì là sao? Chán vậy. Thằng ngạo đấy kia mà nó vẫn chơi cô kìa nó không thắng được cái Chiraveco đâu <laughs> Anh có lên level 5 đâu, anh up từ level 4 mà Ui giời, hai con hai sao rồi hai hai con hai sao kinh vậy bảy ép một đấy ơi em ăn rồi giờ mới kêu xui xong giờ lại quá hết rồi bộ này nó toàn được free roll thôi anh em ạ tôi thua rồi Thôi đó làm gì cả Eco Cũng chưa ra gấu nhỉ Siêu gấu á Đang thua này Không có được một cái Toriron nào luôn Được quá Thằng Ngạo 21 tiền rồi kìa Nó khỏe lắm đấy anh em ơi Nhìn thì thôi không đơn giản đâu Không có sao được được được, được. Một sao Còn một sao thì đéo gì nó khỏe lắm ấy 47 F1 trận này vô địch rồi Cho xin con gấu đi Ừ Gấu, gấu gọi được con Tinker ra này Con gấu rất là thông minh Bạn gấu thật là thông minh Bin 3B khỏe cái chưa kìa Ai cũng khỏe Vì ừ. bốn con hai sao ạ Sợ thế Vâng rồi ui mất nhiều máu quá không có gì luôn không khỏe lắm đấy anh em nhá Rao sau anh em cứ cẩn thận Xả tiền rao sau đấy Đúng Biết luôn Một đống tiền rồi Rao sau nó xả tiền chắc luôn Ơ kìa Không Nó vẫn thua này Không hiểu Hòa Ui nó vẫn thua này Chết rồi Thế thằng ngạo vô địch rồi anh em ơi Nó nhiều tiền lắm thằng nào giờ con gấu này không chịu gọi nhỉ ông ngu thế ui mẹ bèo nó có về lom, à, bèo, về lom vứt đi về lom để ăn thua bèo về lom á về lom để ăn thua đâu anh ơi cái gì bèo à đéo được ra quái không có người có người tăng ra quái luôn ờ có khi tăng ra quái này ui thằng đâu quái rồi ủa thằng ngạo tăng là nó quái á khỏe thế mà toang rồi nhỉ anh cái đếm là gì Bố xét. Ui Rồi chết rồi Đây rồi cần gọi ra gấu đâu mà ra gấu đâu. luôn một cái luôn một cái nữa không có gì cũng để f một ra bên âm rồi buồn thật sự yếu quá anh em ạ ai làm gấu này pin 3B làm gấu đấy Bèo bây giờ nó đang chút thua cơ Rồi tôi thay đổi chiến thuật anh em ạ Thay đổi chiến thuật một tí ai ra được con gì luôn Binabe đồ ngon đấy, Chấm lan đấy này Xung kích à? Thằng ngạo xả tiền rồi nhá ở à đâu, có xả đâu, tự ra mà Sợ thế Ủa Đâu, xả đấy Xả rồi, xả rồi đây Xả rồi hả Trông sợ vậy đấy Nhưng mà bây giờ là nó thắng rồi đấy Nó chuẩn bị đánh chuỗi thắng rồi Khỏe lắm Toàn hai sao luôn. Pin 3B cẩn thận nó mất chuôi Pin 3B cũng hên lắm nhá Ra được toàn gấu luôn Ra được khá nhiều luôn đấy Tích được nhiều tiền phết đấy Ờ tích được nhiều tiền lắm rồi đấy Có có cả roll, free roll này còn có cả ấy, Có trứng kìa Có trứng tí đập ca lông 2 tưởng tính kỹ vậy thì ừ, nó tí nữa nó vô địch rồi gì ạ ui béo yếu lắm nhưng mà nó vẫn mạnh hơn anh ờ anh ăn được con bèo này bình tĩnh anh em ạ à bây giờ phải thay đổi chiến thuật kinh nghiệm của trong cái trận đầu trận hai này là chúng ta phải đánh cẩn thận nhào đen rồi ô luôn đéo gì luôn này sao đen đấy 50 cả? tiền kìa 50 tiền luôn thôi Của nó thế mà Thằng ngạo với thằng béo đang 50 tiền luôn kìa Thay đổi chiến thuật tí anh em ạ Không chơi được như vừa nãy đâu Chơi vừa lấy toàn ngay Chịu khó tí, chịu khó mất máu tí Giữ 50 tiền luôn Hên hên ra được hai sao Ấp cấp cái gì anh em? Gấu ờ, nhiều thế. Ấp cấp toàn mẹ nó quái. Có khi nào toàn nó quái không nhỉ? Trông giống toàn nó quái lắm Sống rồi có Venom bị tranh bài hết rồi Rôn đéo ra gì luôn Ui mà lăng nhiều này Sợ thế Rôn không ra gì anh em ạ Trải quá ừ. luôn ta thôi anh luôn hết tiền rồi có ra cái gì đâu Phải bỏ ra ngoài à Đéo ra cái gì luôn ờ. ạ Cay thật Ôi anh Tuấn hết tiền mà thua rồi Ừ thua rồi luôn đéo ra cái nào, gì luôn Nào em mà con gấu á Bây giờ hên ra là con bom Thì chơi được Ui bên ba bê mạnh vái cực ạ à. một phát nữa rồi nó lên 8 rồi kìa ta cũng sinh nhiều vậy đấy cổng ra máy bay ừ nó cứ ra sao máy bay được thêm 5 tiền còn gì nữa kêu gì không em roll ra chứ không phải gấu gọi ui ừ, thằng Suda Velom 2 rồi kìa thôi trận này top 8 rồi anh em May quá không chết Cũng lên 8 hết rồi Đùa Cố roll được 7 để bọn này nó lên được 2 sao Mà nếu lên được Trứng à Lại máy bay Máy bay nhiệt thế Trứng nó lóc lại Chuyện này tốt 8 hết rồi Ta dạ, Venom hai sao rồi Mèo yếu lắm Không thua Venom hai, để làm cái gì đâu anh Một thấy Xả hết tiền gặp Minva B biết là gặp rồi nhưng mà cũng làm gì được Chán thế Cũng biết là gặp rồi đấy Cũng biết là gặp rau này rồi đấy Sợ quá ui lại còn toang ra quái này anh em này ui còn bị toang ra quái, quái, quái không nhỉ trông sợ hết rồi đúng là toang ra quái thật ấy <laughs> sợ bay tức ấy. chơi này toang ra quái rồi anh tuấn quyết trước đi để anh em có có đồ hả có đồ <laughs> có đồ với zone được dễ ra hơn ừ, thôi từ từ mình tới chuyển đầu phút cuối cùng như này ui mẹ tao là quái thật đấy anh em ạ thì nó có cây đắng không à không được được rồi nhưng mà đồ khéo quá đảm dạ, bảo có người có bộ Goblin Rồi, 47 F1 quá rồi Đủ bộ K5 xong rồi, ui ôi K5 Sợ thế nhở uhm. Thực ra level 7 chúng ta có thể đủ Nếu mà nó tự ra con long. Phui như thế thì bắn thêm như đấy Ui Goblin ơi, không biết là form rồi Dạ còn đông này còn sắp có dạ. đá kia nhìn Team AB ra bom rồi Ờ thì anh em biết là ai vô địch rồi đấy Bom không phải không đâu Bom còn hơn Thì anh em biết ai vô địch rồi đấy luôn nhẹ Ui tôi đen thật đấy Tôi luôn mãi không ra cái gì luôn Mà vẫn còn level 7 ấy. Bọn nó level 9 nữa kìa Mình gặp thằng ngạo mạnh lắm Đẩy cho mất máu màu luôn ạ có cái cái cái đời thủa nhà ai mẹ bọn goblin nó đẩy mất 16 máu á vâng, lên tám hay luôn tiếp đây lên tám thôi đi là b vô địch của kìa còn đây sao là bán cá nông nha bán cá lông á <laughs> ừ đúng không đúng <laughs> bốn bảy f một mới có cá lông Nhìn 3B làm đéo có cá lông Đâu thế giờ gặp bốn 47 còn là Min 3B là váy cất rồi Bây giờ anh gặp ai cũng đi luôn Ui. Cơ hội cuối cùng anh em Ui. làm máu á Rồi bán gấu đi Rồi bây giờ cuối cùng. không ý mới kẹo ạ cơ hội cuối cùng không có gì anh ơi cái trò này đang cuốn quá anh ấy sao em trò này đang cuốn anh ờ thì sao chơi tiếp <laughs> chơi trận nữa thôi anh cái trò này nó cũng kiểu nó cũng không hay lắm ấy mình thắng mình mới hay nhưng mà mình thua mình trông nó cứ đột đột kiểu đéo gì kiểu bất lực ấy chơi kiểu bất lực với đài trận này nhiều người đủ bộ thế ờ đi rồi 19 máu đi luôn không nhở 19 máu chắc đi luôn Vậy lên 10 ạ Ui còn 3 máu Vẫn sống ở round 25 Nhưng mà toang lao quái ấy Đeo đánh được cái round này Thôi toang à Chịu rồi không đánh được lao quá Bộ này đâu phải bộ đánh quái đâu Chặt <laughs> cá máy tích con là quái không nhở Em đã đúng trước Được rồi Toàn là quái thật Toàn là quái chết luôn nhở Con này ba màu đúng không Kìa có người chết rồi kìa Chết theo kìa Anh chết luôn Anh chết luôn Con này ba màu á Vãi đái thật Sợ thật sự Anh nghĩ là chơi kiểu này nó kiểu nó đụt lắm Hôm sau có chơi bộ gấu thôi chơi kiểu nhân phẩm kiểu bộ gấu ấy nó có nhiều Em cái lay up hiểu không trận sau bộ gấu anh ấy lại trận sau á thôi mới có 3 giờ ba giờ bình rồi chơi điên mẹ vợ anh sắp dậy sách tay rồi <laughs> Ủa đi luôn này bèo ai à? không? Đâu thua chứ đâu bèo nó bỏ hết cờ nó bán hết cờ À nó bán hết cờ nó không cho đồ có mà, vẫn rơi đồ mà Vẫn rơi đồ Vẫn rơi đồ á? Bán hết cờ roll hết tiền Thế là không rơi tiền Bán hết cờ roll hết tiền Cá lông này đồ không phải là bác bom hai nhá anh em nhá bốn bảy f một hai quả bom luôn sao cho hai quả bom à nhỉ Đéo gì thế này Ủa sao vừa lấy thấy hai quả bom mà Đâu rồi à? Bom hai rồi kìa Vừa lấy có quả bom với cả ừ, quả bom hai quả bom một cơ Chẳng biết đâu à Hay là lag à Gặp hết, gặp gặp 47 gặp 1 đấy gặp bên 3B à Ui nhìn có bom nó lổ kìa Giải Đi luôn không nhỉ? Đi luôn Cùng ba màu luôn Bất lực rồi Thấy trận trước nó hấp dẫn hơn Trận này đéo thấy hấp dẫn lắm Đó. Trận này nhiều người phong được quá ờ, Trận trước kiểu Sisu có lật kèo hay như mà đéo lật được Suýt suýt suýt nhưng mà, nhưng mà hay, nó hấp dẫn Trông nó cách ừ. cấn Chuyện này nó cứ đều đều đều Nhưng mà sao vẫn chưa cắt chuối được của Bin 3B nhỉ? Nào bệnh chứ Lại có random full Không, không có 6 con linh là vứt mà ừ. Sao Bin 3B là mạnh thế nhỉ? Đi ra đi đi Đi hay không đi thì cũng thế thôi Có được top một đâu Cơm <laughs> vâng. Làm sao em chết rồi này Nhìn mà bê thua rồi này, mất phút thế này Ờ thì có bom hai mà Bom hai lại còn hai cái cái cái ấy kia Ui làm to lắm Bây giờ roll ra bom ba được á Để tiền roll bom ba không ơi Thật Kìa hai quả trứng rồi ba con bom nữa ba con bom nữa thôi ông ơi chơi quả bom ba cho mãn nhãn đi ông ơi chẳng mấy khi được có phần trăm ra con bom ba trận trước kéo từ rau 41 cơ mà từ bây giờ đến round 41 chả nhẽ không ra được thêm ba con bom 50 tiền đúng không mua được bom hai à từ giờ kéo ra được 41 thoải mái luôn bấm R lên cục cục tay trời ơi bây giờ được bắn đi trốn bóng ba nào trốn ông ơi tranh thủ luôn đi vẫn không tranh thủ rôn à đây là kiểu rôn bom ba bằng rôn chay nhá không thể dùng công nghệ mất luôn Ui Ui tôi xong rồi Bom ba rồi Thế thế thì chỉ cần Một quả trứng và một con bom nữa thôi Một quả trứng và một con bom nữa Một quả trứng với một con bom nữa ông ơi. Ui còn 69 tiền ạ. 69 tiền với cả tranh thủ Ronny không là tí nữa. Ui. Ui, trứng nữa. Ui kìa Tinker kìa, rôn nhanh lên, rôn nhanh cái tay lên. Bán luôn hả? Tôi đã còn nhiều máu, à còn này còn nâu. ba round nữa thôi là trừ một lửa máu rồi á. Đốt mẹ đi. Thôi để sau ạ. Sao lại để gấu mết ở dưới kìa Đâu đâu À nó tự hiện ra Không để ý Tự, tự, tự hiện tự hiện thì nó vẫn phải để mà rau sau phải bán đi Ờ rao sau bán đi Cái này là nó do nó tự hiện Không để ý Cái này là không để ý thôi Bán con gấu mết đi Đâu gấu mết đâu sao mình đéo nhìn thấy nhở à, Vất đồ cho gấu mết kìa Ờ thì bán ai đi. chơi thế Bán gấu mết đi Đó, bom nó ra này Rút mạnh phá mấy phát lửa đi Cho ra con bom nó đập trứng luôn Ui 11 con ông ơi Bán con tinker đi Bom mà được vẫn Được Một con bom nữa <clears throat> một con bom nữa là bom ba rồi bốn quả trứng nữa còn đâu ừ, không cần đâu nhanh lên nên cho nó nên cho nó đẹp hơn chứ còn rồi ừ, thì thắng rồi Roll mạnh cái tay ông ơi, nhanh lên hết giờ rồi Hết tiền ừ. đi Hết tiền luôn, như gì Ui Ui <laughs> Thì lại nó lại cứ bị thừa quá một con bom nữa thôi thôi tham gì con tê lom nữa không thôi, bom cho ra đi kìa thiếu một con thiếu một con ông ơi thiếu một goblin ờ đều ra được bom ba này đen nhở vãi cả đen đen thế <laughs> ui chết rồi Đẩy một phát 25 máu không ạ Hết tiền rau này thôi Ui, ca lông 2 này Được, đập luôn Vẫn đủ, vẫn vẫn vẫn đủ chứ Vẫn đủ, vẫn đủ, vẫn đủ Ui Dấu <laughs> hiểu Nghĩ nó Như một trò đùa khắm Khấm Như một trò đùa Không có cơ hội rồi 25 Bởi ít Biếu hiểu cái gì ạ? Áp trứng 3 Ờ tại sao không áp trứng 3 Áp trứng 3 chỉ cần một con thôi Chỉ cần một quả bom thôi Thử đi à, Biết đâu thế thật Anh em đã bao giờ áp được trứng 3 chưa Đừng có nói thế Chưa giờ áp được thì đúng, đúng rồi, nói. đúng rồi Thằng nào bật ra ngoài to nhỉ trứng ra. trứng không áp trứng không áp được uh, ờ, dù ra ba đâu ấy kéo đeo to trứng ba đã đứa nào lên được đâu không áp được trứng ba trứng chỉ có áp được lên hai thôi sao biết anh nhìn ở trong kho tướng ấy nó chỉ hiện lên trứng hai thôi à thế à? không biết anh tưởng áp được trứng ba áp được quả trứng ba thì thôi Nhưng mà up trứng 3 cũng khác đéo rồi có 5 tiền đâu nhở Cũng 5 tiền ba sao tính phết còn tem thế này 3 giờ sáng vẫn còn 50 mấy người xem ạ Không hiểu 50 mấy ngày này chắc ngủ quên Nó đâu ơi Vẫn không đến <laughs> Bây giờ bán hết Cày. bán, bán hết roll bomb <laughs> Bán hết solo Vẫn không lên được Mất 5 chừng được rồi Bán nốt con Venom 1 đi, Đôn Rồi, không mua được mà Rồi, đành phải chấp hôm nhận nay vẫn, Hôm nay vẫn lời được 30 nha Hợp lý Hợp lý Đấy là trường hợp là là tìm được uh, ấy nhá, tìm được Sơn Nguyễn thì mới lời được <laughs> Còn Sơn Nguyễn uh, nói cho vui thì thôi thì chắc là bạn ấy cũng uh, sẽ tìm anh để trao giải thôi Chứ người ta nhắc lên kèo 3-4 lần Anh tin Sơn Nguyễn Chơi lưỡng nhở Làm trận nhân phẩm gấu đi anh ơi Đang xem này bây giờ 3 giờ Thôi nghỉ đi Anh uh, Nói chung là bây giờ tầm này vợ anh hay dậy lắm Dậy đi vệ sinh các thứ ấy Nó không là hay ho lắm Anh em ạ <clears throat> Thôi nhá Nghỉ hôm nay xấu quá rồi 3 giờ Cảm ơn anh em rất nhiều nhá Cảm ơn các anh em uh, kênh chat và cũng cảm ơn các anh em GTD Đấy, hẹn gặp lại anh em vào cái buổi livestream lần sau Đây có đủ người đâu Có đủ người mà Tai nghe vừa đẹp vừa sang Đeo thì thoải mái âm thanh miễn bàn Mẫu mã chuẩn đét như hình Lại còn đang có chương trình rất hay Tai nghe G800 Một sản phẩm đến từ thương hiệu Flexstone Là một trong những nhà cung cấp và sản xuất tai nghe lớn nhất thị trường Đông Nam Á hiện nay đang có chương trình siêu sale từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6. Toàn bộ các đơn hàng đặt mua sản phẩm G800 sẽ được giảm giá là 40% và đặc biệt khi bạn áp dụng mã giảm giá Flex 050 bạn sẽ được giảm thêm 10% giá trị đơn hàng. Tuyệt vời hơn nữa, mọi đơn hàng đều được free ship trong khoảng thời gian khuyến mại trên. Còn chân trừ gì nữa mà không ấn nhanh vào cái đường link ở phía dưới phần mô tả nhớ các anh em ơi!